Một thực đất nó chín thằng trộm mà người con viên ta cũng chẳng lộn Người thì đâu chẳng nhớ về nhà vì vợ anh ta thì